Các em học sinh lớp 7 thân mến, hôm nay cô trò mình lại tiếp tục ôn tập sang cái phần mới đó là số vô tỉ, khái niệm về căn bậc 2, số thực. Đấy. Thì đây là một kiến thức mới của chương trình lớp 7. Đấy. Thế giờ chúng ta nắm một số kiến thức sau. Thứ nhất là chúng ta cần nhớ số vô tỉ là số như thế nào. Cái số vô tỉ là số viết ngược dưới dạng số thực phân vô hạn không tuần hoàn. Chúng ta lưu ý Đấy. Số vô tỷ là số viết được dưới dạng số thực thân vô hạn không cần bằng Và tập hợp các số vô tỷ ký hiệu là y Đấy. Kiến thức thứ hai chúng ta cần nắm đó là căn khái niệm về căn bậc hai Cái căn bậc hai của một số a không âm là số x mà sao cho x bình bằng a Đấy. và một số a không âm có hai căn bậc hai là hai số đối nhau số dương ký hiệu như là và ta thông thường ta thường đọc là căn bậc hai của a số âm ký hiệu là có dấu trừ đằng trước như vậy cả hai ký hiệu này đều là ký hiệu của căn bậc hai của một số a không âm Đấy. đây là số dương còn đây là số âm Đấy. kiến thức tiếp theo các em cần nắm đó là số tỷ và số vô tỷ người ta gọi chung là số thực Đấy. và tập hợp số thực ký hiệu là r Đấy, chúng ta hình dung ra cách mở rộng hệ thống số và thứ tư các em cần nắm đó là trong tập hợp số thực các phép toán cũng có các tính chất tương tự tập hợp số hữu tỉ có nghĩa là gì có nghĩa là phép cộng thì có tính chất giao hoán tính chất kết hợp cộng với không cộng với số đối đấy hay là phép nhân cũng có cái tính chất đó là giao hoán kết hợp nhân với một nhân với không và có tính chất phân phối giữa phép nhân và phép cộng đấy trừ là cộng với số đối chia là nhân với nghịch đảo Đấy. thì trong tập hợp số thực các phép toán cũng có các tính chất tương tự trong tập hợp số hữu tỉ Đấy, các em nắm vững cho cô như vậy và cô nhắc lại lần nữa là khi học là các em phải ghi toàn bộ các kiến thức này vào vở thì dung ấy chưa đấy ghi vào vở rồi khi cô làm bài tập các em cũng làm vào vở như vậy các em sẽ có một quyển vở hệ thống hóa toàn bộ những chương trình đấy mặc dù ở đây chúng ta học như thế này nhưng mà chúng ta muốn tìm kiến thức nào trong vở chúng ta rất là dễ dàng dễ hơn rất nhiều so với những quyển vở hay quyển sách giáo khoa các học trên lớp Đấy, bởi vì ở đây là cô dạy cho từng chuyên đề từng phần một chúng ta nhớ là chúng ta phải ghi kiến thức lý thuyết vào vở làm bài tập ngay đằng sau đó và thần quyển vở và phải cất giữ quyển vở đó thật là cẩn thận để lúc nào chúng ta cần chúng ta lấy ra Đấy, chúng ta hiểu chưa Đấy. còn một số bạn là nhắn tin hỏi cô cô ơi có phải làm bài vò vở hay không có phải làm bài tập vò vở hay không thì cô nói là không những phải làm bài tập vò vở mà các kiến thức lý thuyết cô lưu ý ở đây các cũng phải ghi vào vở hôm nay chúng ta học chủ đề năm số vô tỉ khái niệm căn luật hai số thực các cũng ghi vào vở y hệt như vậy và một kiến thức cần nhớ ghi sang phần 2 bài tập chúng ta sẽ làm bài tập cùng với cô và bài tập cô giao thêm để chúng ta sau khi học hết bài chúng ta sẽ làm bài tập được chưa nào bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần bài tập thêm nhé bài tập hôm nay là cô chủ yếu luyện cho các em các phép toán ở trong tập hợp số thực đây chúng ta chỉ sử dụng chúng ta làm phép toán hôm nay nó có thêm phép toán đó là tìm căn bậc hai. bây giờ chúng ta đi bài 1 là tính giá trị của biểu thức câu a căn bậc hai của 81 đây là số dương căn bậc hai dương của 81 B. Căn bậc 2 của 0 trừ 2020 mũ 0 cộng 1,2 C. Căn bậc 2 của 100 cộng 1,5 trừ 3 phần 4 và D là 15 1 phần 4 chia cho âm 5 phần 7 trừ 25 1 phần 4 chia cho âm 5 phần 7 Đấy. Thì đối với những bài này chúng ta thực hiện theo đúng thứ tự tinh thần của thực hiện các tính đúng sử dụng các tính chất tương tự trong tập hợp số hữu tỉ. Đấy, hiểu chưa nào? Bây giờ chúng ta thực hiện em nhé. à người ta muốn yêu cầu chúng ta tìm số căn bậc hai dương của 81 vậy muốn tìm cái số này chúng ta phải nhầm xem là số dương nào bình phương lên bằng 81 thì đó chính là kết quả của bài toán đúng không đấy vậy thì muốn tìm căn bậc hai của 81 chúng ta phải nhầm xem số mấy bình phương lên bằng 81 em nhầm được chưa hạt à, đó là 9 bình phương bằng 81 và âm 9 bình phương cũng bằng 81 vậy thì số 81 có hai căn bậc hai đó là hai số đối nhau 9 và âm 9 nhưng ở đây là người ta ký hiệu số dương do đó kết quả bài này là bằng bằng 9 các hiểu cũng làm chưa đấy đừng bao giờ bạn nào ghi như thế này bằng cộng trừ 9 là hoàn toàn sai bởi vì cái ký hiệu này là người ta ký hiệu số dương em hiểu cho cô nhá đây là số dương cái này nhiều bạn cũng không nắm vững đâu đấy có nhiều bạn là có thể làm cũng ra như thế này đúng thì các bạn bấm máy tính đấy. nhưng các bạn không hiểu bản chất còn nếu như bạn là đi sâu bổ vào cái khái niệm căn bậc hai thì đó là căn bậc hai là tám mốt là hai số là cộng trừ chín cơ mà nhưng cũng không phải ở đây không phải là tìm căn bậc hai của tám mốt đấy ở đây là tìm căn lục 281 nhưng đó là giá trị dương Đấy. còn giá trị âm căn lục 281 người ta ký hiệu dấu trừ làm trước đây em hiểu chưa Đấy, để nắm kiến thức phải cho nắm cho vững cho chắc nói đến đâu chắc đến đó làm đến đâu là phải làm chắc đến đó. Đấy. không phải vội vàng không được hiểu hời hợt ta chuyển qua câu b biểu thức của ta là gồm có căn bậc hai dương này của không là trừ đi 2020 mũ 0 và cộng với 1,2 Đấy. thì đối thức này làm như thế nào vậy thì số mấy bình phương lên bằng phương lên à số 0 vậy chỉ có số 0 là căn bậc hai của 0 không 2020 mũ 0 thì em biết là bằng 1 rồi ở bài lý thừa cô đúng không cộng 1,2 đấy bây giờ bằng không trừ một bằng âm một âm một cộng một với hai chúng ta cũng thực hiện quy tắc giống như trên tập hợp số tỉ đấy một phẩy hai trừ một là bằng không phẩy hai kết quả bài này bằng không phẩy hai thì có nhiều bạn lại đưa một phẩy hai này ra phân số rồi tính cũng được em ạ đấy. còn nếu bạn nào để ra kết quả phân số thì sẽ bằng một phần năm em nhé câu c căn bậc hai của một trăm cộng một phẩy năm trừ ba phần tư bằng như vậy cái này bằng mấy em mấy bình phương lên bằng 100 số dương nào bình phương lên bằng 100 vậy chỉ có số mấy thôi số 10 đúng không cộng 1,5 trừ 3 phần tư đấy bằng hai này đã cộng với nhau 10 cộng 1,5 là 11,5 trừ 3 phần tư đến đây em thể đổi ra số thập phân cả hoặc đổi ra phân số cả đấy, chúng ta đổi ra phân số chẳng hạn thì đây sẽ là của các em là 2 11,5 11,5 ta đổi ra phân số là 115 phần 10 rút gọn cho 5 đúng không em sẽ thành là 2 10 11 chia cho 2 là chia cho 5 10 mà chia cho 5 là bằng 2 25 là 10 15 chia cho 5 là 3 Như vậy được là 23 phần 2 Đấy, chúng ta hình dung ra là 11,5 bằng 23 phần 2 Như vậy khi cô nhắc là cô đã cho các em ôn lại cách đổi số thập phân ra phân số Đổi số thập phân ra phân số rồi đấy 23 phần 2 trừ 3 phần 4 Quy đồng mẫu chung là 4 Thì đây sẽ thành là 46 phần 4 trừ 3 phần 4 quả 46 trừ đi 3 là thành 43 phần tư các em ạ. Đấy, đó là cách làm bài C. Chúng ta tìm căn bậc 2, sau đó chúng ta chuyển ra phân số chúng ta tính. Đấy, như vậy các quy tắc các phép toán trong tập hợp số tỉ cũng được áp dụng trong tập hợp số thực em nhé. Câu D. Hỗn số 15 1 phần 4 chia cho trừ 5 phần 7 trừ đi hỗn số 251 phần 4 chia cho trừ 5 phần 7 thì chúng ta làm các chia không quen để chúng ta sẽ đưa thành phân số nghịch đảo các em nhé chúng ta đưa thành phân số nghịch đảo sẽ bằng hay là hỗn số 15 14 cũng đưa ra phân số luôn 15 nhân 4 là 60 60 cộng 1 là 61 phần 4 nhân nghịch đảo của âm 5 phần 7 tức là âm 7 phần 5 đấy trừ cho 251 phần 4 thì 25 nhân 4 100 100 cộng 1 là 101 phần 4 Đấy, cho các em ôn lại cách đổi hỗn số luôn Nhân với âm 7 phần 5 Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng tính chất của phép nhân Đó là tính chất phân phối giữa phép nhân đối với phép cộng hay là phép trừ cũng được Ở đây âm 5, 7 phần 5, âm 7 phần 5 giống nhau Thì chúng ta sẽ làm bằng 61 phần 4 Trừ 100 cả nóng hoặc rồi nhân với âm 7 phần 5 như vậy sẽ bằng 61 phần 4 mà trừ đi 104 phần 4 thì bằng 61 trừ 101 61 trừ 101 là bằng 40 phần 4 âm 40 phần 4 vì đây là trừ đi 101 nhân với âm 7 phần 5 đây bây giờ âm nhân âm kết quả là dương 40 phần 4 này chúng ta rút gọn đi đúng không là sẽ bằng 10 10 nhân với 7 phần 5 10 rút gọn cho 5 thành gần 2 2 nhân 7 là bằng 14 cái kết quả bài C bằng 14 đấy thì các em lưu ý là sẽ có những biểu thức nó sẽ phức tạp hơn rất nhiều so với những biểu thức cô ra nhưng các em cứ thực hiện lần lượt tuần tự theo đúng thứ tự thực hiện phép tính theo đúng quy tắc hay là các tính chất của các phép toán trong tổng hợp số tỉ cũng như trong tổng hợp số thực thì chúng ta sẽ làm ra bài toán này đa số học sinh là cứ thấy biểu thức cầu tình là ngại chúng ta không ngại chúng ta cứ thực hiện tuần tự theo đúng các quy tắc các tính chất vận dụng các tính chất một cách hợp lý thì cái biểu thức phức tạp bao nhiêu chúng ta cũng làm ra bây giờ cô trò mình sẽ chuyển sang bài 2 nhé các em thân mến chúng ta chuyển qua bài thứ hai đó là bài toán tìm x Đấy. chúng ta cũng sử dụng các quy tắc tương tự như trong tập hợp số hữu tỉ nhá đây là a ta có 1 phần 4 x bằng trừ 1 phần 3 1 phần 4 cộng x Đấy, thì chúng ta sử dụng quy tắc chuyển vế suy ra x sẽ bằng trừ 1 phần 3 trừ 1 phần 4 Đấy. x sẽ bằng trừ 1 phần 3 trừ 1 4 các con làm nhanh mẫu chung là 12 vậy đây sẽ là trừ 4 phần 12 trừ 3 phần 12 vậy suy ra x sẽ bằng trừ 4 trừ 3 là trừ 7 phần 12 như vậy x bằng trừ 7 phần 12 đây là một bài toán tìm x bình thường trong đây chỉ có số hữu tỉ là 1 phần 4 và nhưng do số thì cũng là số thực nên cô vẫn đưa vào đây chứ nếu các em lại sợ thấy trong tổng số thực em không biết làm ta sang câu b tìm căn bậc hai tìm x biết căn bậc hai dương của x là bằng ba thế giờ để làm câu b các bạn nhớ là số nào căn bậc hai của mấy bằng ba đúng không vậy thì các em biết rằng là căn bậc hai của 9 thì bằng 3 do đó căn bậc hai của x này sẽ bằng căn bậc hai của 9 đấy vậy thì hai căn bậc hai này là giống nhau rồi vậy từ đó ta suy ra ngay x sẽ bằng 9 em hiểu làm chưa đấy cái này nó hơi mới nhưng nó rất là dễ đấy. vậy muốn làm dạng bài này ta xem là ba này là căn bậc hai của mấy đấy vậy chúng ta viết ra đây là số dương chúng ta viết số dương cả được chưa nào câu c câu c nhá là trừ 2,12 trừ x bằng 1 3 phần 4 Đấy. chúng ta có thể đổi ra số thập phân cả đổi ra phân số cả ở đây cô thấy là 3 phần 4 nó tức là nó 0,75 cho nên cô đổi ra cơ phân cả nhé lúc này chúng ta đều đổi ra phân số đúng không nào Đấy, như vậy chúng ta suy ra trừ 2,12 trừ x bằng 1 3 phần 4 chính là 1,75 Đấy, Vậy thì x sẽ bằng trừ 2,12 trừ 1,75 Đấy, vậy x sẽ bằng Đấy, chúng ta tính này ra thành là 2,12 cộng với 1,75 đúng không em? Đấy, như vậy sẽ là bằng 3,87 Đấy, bạn cộng cùng với cô nhé Sẽ là bằng âm 3,87 Đấy, và đó chính là kết quả cuối cùng Đấy, là câu A, câu B và câu câu C câu D chúng ta có thể đưa về câu B đấy em ạ câu C này câu D này câu chỉ hướng dẫn thôi chúng ta sẽ tìm cho cô xem là căn bậc hai của x này là bằng bao nhiêu được chưa nào đấy thì đây chúng ta sẽ tìm nào D ta có 3 căn bậc 2 của x trừ 5 bằng 1 thì chúng ta sẽ làm sao để tìm ra xem được là căn bậc 2 của x là bao nhiêu tức là tìm đưa về câu B như vậy 3 căn bậc 2 của x sẽ bằng 1 cộng 5. 1 cộng 5 là mấy? Là 6. Đấy. Vậy từ đây chúng ta suy ra căn bậc 2 của x sẽ bằng 6 chia 3. Đấy, 6 chia 3 là mấy? À, là 2. Đến đây nó quay về cái dạng ở câu B các em sẽ tự làm, đúng không? Và kết quả sẽ ra x bằng 4. Đấy. Bây giờ cô sẽ chuẩn bị cho các em thêm một số bài tập nữa để các em ở nhà em luyện tập cái dạng bài thực hiện phép tính cũng như tìm x ở trong tập hợp số thực nhé. Các em thân mến, đây là bài tập cô chuẩn bị cho các em. Thì các em cố gắng làm bài tập thật tốt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em.